hỏi bài thêm và hôm nay mình xem bạn Ngọc Toản thế nào nhá hôm nay mình xem bạn Ngọc Toản như nào nhá ok Ngọc Toản I'm seven years old yeah how old is he how old seven seven yes đây có con Nguyễn Ngọc Toản ok seven years old à, thế thì cô phải tìm bạn Toản ra bằng được này Nguyễn Ngọc Toản lớp 1 đúng không? Nào Ngọc Toản nào. Hello Ngọc Toản. Con đây ạ. À. Ôi dồi ôi, mãi mới nghe được tiếng con trai tôi. Nào, thế bây giờ Ngọc Toản nhá, hôm nay là cô trò mình uh, trao đổi một chút này, trực tiếp một xí này, ok không? Rồi, thì bài Ngọc Toản là bài Ngọc Toản bảo là Ngọc Toản 7 tuổi nhưng mà Ngọc Toản lại bị sai mất cái gì rồi hôm trước vừa nhắc xong ấy nhỉ? Mai mình understand and Đấy, get Toàn mất cái gì rồi? Ngọc Toàn nói mất cái gì của Ngô rồi? Nào. Con sai âm sai. gió. Ui đúng rồi, con sai âm gió biết nha. Cô nhắc bao nhiêu lần trong bao nhiêu <laughs> bài tập rồi nhỉ? Phải đến ba lần rồi mà người ta nói thế nào nhỉ? Quá tam ba bật nhá không được sai đến lần tiếp theo đâu ok chưa ok cô rất tin ngọc toản nha Mm, yes. Nào tiếp tục nào. I talk about my home with e sisters. yeah. Dạ. Ngọc Toản rất nhớ cấu trúc. Uh, this is cái gì cái gì cái cái gì backpack nhỉ sisters backpack đúng không đúng sister backpack không backpack yeah dạ đúng rồi bạn nhớ bạn nên nhớ cái cụm là bạn nên nhớ cái cụm là sister vâng. ờ, đây là cái cặp của chị gái của bạn ấy ờ, bạn ấy đọc hẳn là vâng. đấy xong thì bạn ấy ách bách đúng không đấy đúng chưa Đúng không? Đúng Ngọc Toản không? Bởi vì là cô chỉ cần nghe thôi. Nào, sister back back. Bạn đọc không bị chạch miếng nào nhưng lần nào cô cũng nhắc cho Ngọc Toản. <laughs> Mà hôm nay phải gọi đích thân con trai cô lên xem nào. This is nha. <laughs> Không được mất âm gió. Nha con nha, con nhớ chưa? Con nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Ok cả lớp nhá và rất nhiều bạn, rất nhiều bạn không phải mỗi bạn Ngọc Toàn đâu. Bạn nào? Yeah, các bạn ủi các bạn sỏi lỗi sai thì nhanh lắm. <laughs> yeah, thank you Ngọc Toàn đấy nhá. Đây là một lỗi sai rất cơ bản mà bài nào cô cũng có. Tuy nhiên là bạn Ngọc Toàn rất nhớ bài, bạn ấy nhớ là thế này này, sở hữu cách đằng sau danh từ đúng không? Đúng rồi, sở hữu cách đằng sau danh từ và bạn đi bạn em đã bắt đầu là có ngữ điệu rồi bạn ấy đọc là bắt đầu có ngữ điệu rồi không như cái bài đầu tiên nữa bài đầu tiên cũng phải chữa nhiều lắm mà bây giờ bạn ấy rất là khác rồi đúng không yeah. Ngọc Toán vỗ tay nào high five yeah high five nào giơ tay lên trên màn hình nào high five yeah bây giờ tiếp tục nha tiếp tục xem Ngọc Toán đã nói gì nào This is mother's yeah. This is mother's book. Oh yes À, bạn Ngọc Toản đúng không? Didi, Didi. Cô xem bài Ngọc Ngà đi. Tại vì là cô lướt đến bài nào thì cô sẽ xem được á. Đó thì đây là chỉ chữa lỗi nhá Bài tiếp tục nào. Tiếp tục nào một bài. Đây là bài của Khang. Khang nộp sớm này. Khang thì đây bạn Khang cũng là một một trong những thanh niên mà hôm nay chắc chắn là cô phải gọi lên rồi. Khang đâu? Khang nay có trong lớp không con? Đâu rồi nhỉ? Mute O. Khang. Yes, my. Their this my school bag. Rồi mai cái từ mai Bạn ấy nói là gì cả lớp nhỉ? Cả lớp comment cho cô nào. This đúng không? Bạn ấy nói là this is my school bag. Đúng không? Rồi, có nghĩa là đây là cái cặp sách của tớ. Chính xác, không chê vào đâu được my từ này có nghĩa là của tôi nhưng mà tiếp tục nhá tiếp tục là hôm xem nào từ từ my dad là có thể là do có thể là do bạn ấy bị quay bị xa đúng không nhở cho nên là cô không nghe rõ tuy nhiên cô cũng phải chữa cái đoạn này cho bạn nhá cũng là chữa cho cả lớp đấy cũng là chữa cho cả lớp nhá Ui lớp mình 150 người 51 người rồi bạn nào bị băng rung ra ngoài thì vào nhá không là cô mà đang dạy là cô cũng quên mất không cho vào lớp đâu nào tít nè is my đúng không my dad đây là của bố này bố của tôi đã rồi này xong thì sở hữu tách một cái đúng không bạn này bị thiếu bạn bạn à, bạn khang nhà mình bạn Khang nhà mình đợt này tiến bộ lắm nhưng mà hôm nay lại rơi mất của cô mất cái sở hữu cách này cái quan trọng nhất đúng không This is my dad's phone thế mới đúng nghe chưa đúng không đó thì bạn nào nhớ nha cho cô nha các bạn phải nhớ này cái này rất quan trọng rất quan trọng và cô muốn là nêu lên trên này để lớp mình không bị nhầm lẫn nữa nha là từ mai từ mai yes từ mai chính xác rồi nó đã có nghĩa là của tôi ừ. my name tên của tôi my bottle hộp nước của tôi yeah, dạ, my crayon đây là cái bút sáp của cô rồi của tôi rồi đó còn khi mà mình dùng sở hữu cách là mình nói về của nhưng mà của một cái vật thể khác đúng không một người khác một vật khác một sự việc khác đó thì mình mới dùng cái sở hữu cách này còn khi nói về mình thì mình dùng từ mai hoặc có thể của cô ấy thì sao nào cô ấy hơn em hơn đúng không anh ấy là của anh ấy là his cái này thì mấy bài sau mình học thêm nhá còn hôm nay thì mình mới tập trung vào những cái sở hữu cách thôi được chưa yes ok do you understand This is my school bag. Yeah, gọi con đi cô Phạm Khánh Hà. Ôi bây giờ bây giờ cô mình sẽ chat nha. Các bạn cứ chat đi. Bây giờ cô sẽ sau mỗi một lần cô gọi what you doing Thùy Dương. Yes, I'm teaching. I'm teaching. Yeah, nào bây giờ mình sẽ out ra nhá. Hôm nay mình đã có hai hai lỗi sai cơ bản. Một là mình phải nhớ âm gió sau từ this is đúng không? hai là khi nhắc đến sở hữu cách mình sử dụng một à, sử dụng để khi sử dụng là nó không phải là chỉ là của mình nhá đúng không nhở mình sẽ không dùng sở hữu cách theo cái kiểu là my đúng không nhiều bạn sẽ có như này này các bạn nhìn lên trên màn hình đây cô sẽ viết ra đây cô sẽ viết ra đây cô sẽ viết ra bảng trắng cho các con đúng không nào có rất có nhiều bạn sẽ nói như này này This is my bag. Yeah, cái này là đúng hay sai? Cái này là đúng hay sai? Hoàng Tú Phương homework my teacher please. Oh my god. Yeah, dạ, từ thì nữa cô lướt mọi người. Yeah, cái này là đúng hay sai là cả lớp comment cho cô nào. Cái này là đúng hay sai? Sai, sai ở đâu? Sai ở đâu? Biết là sai nhưng sai ở đâu nào? No no no no. Yeah, dạ, I know that. Yeah, we all know that it's so wrong. Nào, my, yeah, chính xác. Em xin lỗi cô, cô vào muộn. Ừ, nhớ nhá, nhớ vào sớm nhá. Có bạn nào mà không, ừ, cô thấy là một số những cái bạn mà mọi lần đang học thì chưa được vào đâu. Tại vì là cô đang bận dạy các bạn vào lớp đi. Mai rồi, chính xác đây cô phân tích này. Phân tích cho các con của cô biết nhá. Phân tích một trí thôi. Được chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, các con siêu lắm. Các con siêu lắm. Nào, this is my bag đúng không nó có nghĩa là đây là túi đúng không túi của tôi nào cô viết to nào của tớ đi rồi yeah yeah yeah túi của tớ chứ đúng không cái từ may nó đã mang hàm nghĩa là của rồi của tớ rồi của tớ rồi đúng không cái từ mai nó đã nghĩa là của tớ rồi của tớ của tôi của mình đúng không chứ chứ chứ cái cái chữ phải s này nó không được như thế ok cái phải s này thì nó sẽ như thế nào nó sẽ như nào nó sẽ như nào đây khi mà mình chỉ dùng khi mà chỉ khi đúng không nào một vật thể một người khác mình muốn chỉ đích danh là ông đi ông đúng không của ông của mình ông tôi đó thì lúc đấy mình dùng sở hữu cách đúng chứ đó lúc đấy mình mới dùng những cách ok nha nhớ nha không bao giờ một lần nào nữa cô xem bài tập có chữ mai sự cự như thế này <laughs> nhá cả lớp đồng ý không cả lớp đồng ý không ok đi nào nhấn ok cô biết nào không bao giờ có từ mai sự cự này nha mai na na na ok ok nha rồi rồi tốt lắm ok tốt great thì tất cả các bài cô đều chữa rất là chi tiết ở trên nhóm rồi các con nhá nhớ làm bài tập thì hôm nay tại sao cô lại dành nhiều thời gian để chữa bài như vậy là tại vì cô muốn là các con rõ nhất về lỗi sai của mình đúng không nhỉ và mình sẽ không bao giờ bị sai nữa dù là lớp học rất đông nhưng mà cái gì cần phải chi tiết thì vẫn phải chi tiết thôi đúng không nhỉ nào bây giờ mình bắt đầu với lớp học của mình nha yes đó cái bài tập của cô này chỉ rất rõ rồi bước 1 liệt kê các từ chỉ thành viên trong gia đình đúng không liệt kê các từ chỉ thành viên trong gia đình trong bài học luyện nghe này nhớ này luyện nghe này đọc lại nhiều lần đọc từ chậm cho đến nhanh dần không nuốt âm không bỏ âm đuôi hay âm gió đúng không thứ hai là bắt đầu mình sẽ làm bài tập này đó thì bạn này cái này là các bạn nào cũng luyện tập được rồi và mình sẽ chữa bài một chút nha rồi mình sẽ chữa bài một chút yes bạn nào tự tin hôm nay chữa được bài cho cô who volunteer please who volunteer please who who, who <laughs> volunteer for Quang bảo me who volunteer who volunteer me please okay text for me I will let me know that you volunteer for the class <laughs> Ngọc yes à, mấy cô sẽ random nha cô sẽ chọn một bạn cô chọn một bạn giúp đỡ cô và các bạn chữa bài bạn nào ta hôm nay cô sẽ thấy một số các bạn rất là mới ừ, bạn mới bạn mới bạn mới nào các bạn raise xe nào các bạn raise xe nào bạn Gia Long nhá Gia Long ok không rồi ơ mất đâu Gia Long mất rồi Đỗ Minh An Minh An ơi Minh An knock knock knock Minh An Can you hear me? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Uh huh. Do you finish all the homework I sent you? Con đã hoàn thành bài tập chưa, Minh An? Ừ con Mày đi con đấy con con con gửi cho cô rồi chết con yeah. Dạ. gửi cho cô rồi ok so nào mình sẽ chữa thử cho các bạn một câu nhá uh ừ -huh. câu mẫu này câu mẫu này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn này mâm đúng không và uh, cái này là nối với cái từ gì đây nào let me see um, the orange line let me to the book. Okay. Oh. Is mom's book. Okay. Now, next to question two. Minh An, Minh An now. The blue light lead me to um, hmm, back. So can you read out loud the sentence to finish it, to uh-huh. complete blanket? It's, it's Uh -huh. It does. That. ah nào now nào, again again again. Is that thế nào nữa? That. Thiếu cái gì nhỉ? Con nói to lên. Ra lòng tị nữa cho lên bà. Cho lên làm bài tập ok không con nào yes. chiếu cái này đúng không đúng rồi chính xác tại vì là con ngồi xa quá cũng không nghe được ấy is that back? thank you nào con ạ read out loud again for all the class yes read out loud again for all the class ui 21 chat á Rosie <laughs> nào các is. bạn comment bài tập của mình nào nhanh lên nào is is that did Thank you, An, Great girl. Great girl. <laughs> Thank you. Next to Gia Long. Gia Long nào. Hello Gia Long. Hello teacher. So, do you have a great e- do you have a great evening? Yeah. Yeah, so we move to question three. Are you ready? Okay. Uh, follow the red light here, Rosie. We got a, a kite. So can you fill in the blanket here? Can you? Yeah. Read out loud for me, please. Yeah, read out loud first. I will help you. Mm, em. Mm, mm, mm, nào, so đây là diều của Rosie. Rosie. Nó là diều của Rosie. Yeah, Rosie. Gì? E. Rosie. Rosie. Rosie nha. Nào thế nào? Rosie em. <laughs> Yeah. Thế đọc cái nào? <laughs> Đọc cái nào? How you read? How read out loud this? Mình chị người ấy không biết sao. Viết. Linh, giúp em. Linh. where's chị Linh, chị Linh đâu? <laughs> nào, nào con mở lên nào. <laughs> yeah, rồi. Nào bây giờ cô lại mở lại của Gia Long nào, cô sẽ giúp Gia Long. Ok, cô sẽ giúp Gia Long. Gia Long yên tâm. Ok, nào Gia Long mở lên nào. <laughs> Ok. Ok. Roses. Đấy, con chỉ cần thêm. Đấy, Gia Long phát âm không phải is, cái này không phải viết tắt của từ is đâu. Nó chỉ là thôi. Nào con đọc con đọc to một tí nào gia long đọc to lên một tí thôi đúng rồi roses Rosie. Roses. Rosie. Nhớ nhá, tốt lắm Gia Long, tốt lắm. Đấy, thế chứ Lị, đẹp trai. Quá được. Nó nhắc một lần làm được luôn. Đó, thì có phải là cái từ roses đó không phải viết tắt của chữ is đâu một ở ờ, đấy cô cũng phải nhắc các bạn là đây không phải viết tắt của chữ is đâu nhá đây là thôi Yeah, đâu cô xem bài tập nào. is rosy sky. Ừ, đúng rồi. Nào tiếp tục. Ok, thank you. Nào bây giờ còn có hai câu nữa thôi. Cô xin mời một bạn nữa để chữa cho cô nốt hai câu nào. Chữa cho cô nốt hai câu nào. Bạn nữa là bạn ờ, bạn là mới mới, bạn là mới mới, bạn là Khánh Hà. Khánh Hà. con nè. Okay, Ừ, Dầu, can you hear me clearly? Các bạn, các bạn ở trong lớp có nghe rõ cô và Khánh Hà không? Comment cho cô biết nào. Yeah. Okay, Khánh Hà. So, finish me question 4 and question 5. Mm. It is grandma umbrella. Yes, it's exactly. Grandpa's pants. Oh Grandpa. my god. Con đã luyện tập rất nhiều đúng không? Trời, hôm nay được quá nhở. 10 điểm. Nào. Grand is grandma's. Đấy bạn, không thiếu tí nào. Tiếp tục. Is is gì nhỉ? Grandpa ơ à, sao không nhấn được cái này Grand, grandpas yeah exactly remember all this right remember all this you'll see grandmas grandpas and dads okay is Rosie's kite is mom's book is grandma's umbrella is grandpa's pen is dad's bag okay bài a little bit hard for you but cố lên nhá nào các bạn nào hít một hơi thật sâu vươn vai nào vươn vai nào uống nước nào để hôm nay mình chuẩn bị lấy bài mới nào yeah tốt lắm tốt lắm từ đầu giờ, giờ con chưa được gọi ạ à. hải băng hải băng gì được rồi tên hay lắm cô là ngọc tí nữa cô sẽ gọi hải băng <laughs> cô sẽ gọi hải băng nào bây giờ bây giờ nha lớp mình nào look at the picture look at the photos and listen to the name listen to the name trong bài này chúng mình sẽ nghe tên của ba bạn đó và mình sẽ nghe xem là các bạn đến từ đâu nhá sẵn sàng chưa uống nước chưa không không là không nghe được đâu tai nghe đâu đắp vào nhanh lên tai nghe đâu tai nghe đâu rồi tai nghe đâu rồi where's your headphone where's your headphone yes yes oh oh oh yes ok Tuấn Kiệt lớp 2C cùng market à Tuấn Kiệt lớp 2C cùng market đang ngồi học với em à con gật đầu cái là cô xem nào ok great nhớ nha các bạn nào chuẩn bị nào three two One nào là giấy bút ra là giấy bút ra xem là các bạn đến từ đâu nhá. Page 21. Activity 16. Look and listen. 1. My name is Maria. I'm from Mexico. 2. Hello. I'm in June. I'm from South Korea. 3. Hi. My name is Celine. I'm from France. Mm -hmm. Once again, once again. Một lần nữa nha. Nào cái này tập trung hơn nào. Once again. Okay. Cô ơi lâu lắm rồi cô chưa mời con một lần nào. Ôi cô xin lỗi tại vì lớp mình đông lắm các nhưng mà nhưng mà các bạn không sao, các bạn các bạn cứ comment đi cô sẽ đọc được hết mà comment là cô còn nhớ tên hơn ý thật luôn các bạn comment nhá nào nghe một lần nữa nào once again once again focus page 21 activity 16 look and listen 1 my name is Maria. I'm from Mexico. 2. Hello, I'm in June. I'm from South Korea. 3. Hi, my name is Celine. I'm from France. Okay, finish. The first Maria. Cô thấy có đáp án của bạn Nguyễn gì? Nguyễn gì đây? Nguyễn Ngọc Toản. Yes, Nguyễn Ngọc Toản có comment rằng bạn Maria from Mexico anh how about Min Jun? Min Jun, các bạn comment cho cô nào Min Jun nào. Min Jun. Where does Min Jun from? Ôi Thiện Thành, Thiện Thành có cả ba đáp án luôn. Tuyệt vời quá. Thiện Thành quá chuẩn. Korea chính xác. Korea, Korea. Now, Korea, not Korean man, Korea. South và cụ thể là South Korea bởi vì đây là Hàn Quốc còn uh, Triều Tiên thì sao nhỉ yeah. uh -huh. Triều Tiên là gì không biết rồi đúng không đó <laughs> nào tiếp tục nào Celine Celine Celine đến từ đâu where does she from cô ơi con không hiểu không hiểu what France France yeah dạ, nào bây giờ mình sẽ viết ở đây nhá mình sẽ viết lên đây trong bài có ghi bạn à, my name is Maria I am from Mexico chính xác bạn nào mà đã nghe được câu này thì rất là tốt các bạn đã đã có khả năng nghe khá là khá là tốt rồi bởi vì là video này nghe khá là nhanh tiếp tục Minjun đến từ Minjun từ đâu, đâu nhỉ sound Korea, Korea, Korea, yes. Oh. Mm -hmm. and, and the last one, Celine. Các con ơi, tự nhiên cô quên mất là France viết như nào rồi, các con giúp cô nhỉ? Cô viết như nào? Cô chưa rồi quên mất, tự nhiên quên ý. Tự nhiên quên, nó comment cho cô xem nào. Tự nhiên quên mất. À, à, ừ, ừ, ừ, đúng rồi nhỉ ừ <laughs> đúng rồi cảm ơn nha cảm ơn các con nha tự nhiên cô lại quên mất chà thế phải toàn là các uh, chiến sĩ nhí mới có thể giúp cô thôi để hoàn thành bài học đúng không nhỉ France chính xác Celine is from France Minjun is from South Korea and Maria is from Mexico good job now next next hôm nay thì bài nó cũng dễ hơn hôm nay mình sẽ chủ yếu đọc về phát âm này đó và tên và địa điểm còn bài nó sẽ không khó như hôm trước đâu hôm trước là cũng hơi khó đấy mà bạn nào mà hôm trước mà chưa học ạ ô bạn các bạn nào cô lên một lượt xem comment nhá nào comment nào xem là các uh, siêu nhân của cô đã làm bài như nào nào và hải băng nào <laughs> ừ. đây tiếp tục đó đây mới đến phần phải gọi được chưa bây giờ mình nghe trước nhá đâu về cô cô gọi luôn hải băng lên làm trợ giảng cho cô nào không hải băng lại dỗi cô mất đúng không <laughs> hải băng lại dỗi cô mất thì làm sao thì cô lại buồn lắm hello hải băng hello teacher yeah dạ, i feel your voice a little bit sad so what's wrong i'm happy Ủa? Mm, yes, you're happy. <laughs> bây giờ được gọi là happy rồi đúng không? Rồi, cô cô yes dạ, bây giờ nhá. Bây giờ cô sẽ vâng. mở loa đúng không? Và con sẽ đọc theo loa để cho mà đọc rõ, đọc rõ cho các bạn từng âm một nhá. Vâng. Để để hỗ trợ cô nhá, tại vì hôm nay cô bị đau họng ấy, cô đọc cũng khó lắm nhá. Cố gắng nhá. Page 22. Activity 19. Listen and point. Say One. Baby. Baby. Yes, exactly. Baby. Um, baby. Đúng không? Yes, con đọc to hơn nào. Cô Ngọc tự nhiên đau họng của các con ạ. Baby, great. Next. Two. Book. Book. Oh my God, thank you. nice. Three. Pencil. Pencil. Repeat again. What is this? Pencil. Oh my God, my girl, you are so great. Next. Four. Parent. Parent. Repeat again, please. Parent. Parents again. Parents. Great job. Nào, bây giờ cô sẽ cùng phân tích cho cả Hải Băng và các bạn nha. B. Baby. Mm -hmm. B. Book. P. Pencil. P. Parents. Mm -hmm. Like now, again. B. Baby. B. Book. P. Pencil. P. Parents. Parents. Yeah. Bây giờ nào các bạn nào. Đi. Nào các bạn nào để cái tay trước trước miệng cho cô nào. Các cả lớp đâu để tay trước miệng cho cô nào. À, mình sẽ chuẩn bị thấy sự khác biệt. Đây là lý do tại sao mà các con của cô là hay bị khó phát âm từ brother đó. Đúng không? Để tay trước miệng là da Long nhỉ? Da Long đâu? Da Long là cứ là để tay là là để tay xuống nhá. Để tay cái ở cái tẩy xuống, tay để trên miệng đâu hư là tự động là là đập vào mặt đấy nhá hư tự nhiên tay nó vào mặt đấy <laughs> nào để đây nào các con phát âm chữ b cho cô là b ừ, các con cảm thấy thế nào ôi dồi ngọc anh ngô ngọc anh cho vào mặt ngay được <laughs> nào b b b các con không thấy có không có không không kiểu có cái cái, cái gió vào tay đúng không đi đúng không các con chỉ thấy hơi của mình thôi con nó cũng chả có cái gì tác động vào vào tay cả đúng chứ đúng rồi nó chả có cái gì cả nào b các bạn nào thử nào thử lại nào cô đang xem một loạt đấy khôi khôi và hiền nhật anh ờ, khánh hà đâu rồi cam đâu rồi nguyễn ngọc toản đâu tay đâu tay đâu tay đâu tay đâu raise your hand bây giờ bắt chạy vào quanh nhà bây giờ đấy đâu rồi minh đức đâu minh khuê đâu Đức Tiến đấy rất tốt là B B B nó chỉ có hơi nhẹ nhưng bắt đầu cả lớp đọc P P P đó ui con cảm thấy con có cảm thấy cái gì không con cảm thấy cái gì nào con cảm thấy có gì khác biệt nào phải băng mình sẽ cảm thấy là khi mà mình phát âm âm P ấy nó có hơi bật ra người ta gọi đấy là âm bật hơi nhá cái này cô dạy rất kỹ rồi đó mà các bạn nên nếu mà bạn nào mà mới xem video lần đầu hay mới vào học video lần đầu mới học với cô một lần đầu thì nhớ là xem lại tất cả các buổi học hôm trước nhất là cái bài về bảng chữ cái còn nay cô sẽ dạy dần dần từng bài phát âm nhá b không hề bật hơi nhưng p nó phả vào tay một lực khá là mạnh đúng không p đó thì là đấy là âm bật hơi và tương tự cũng thế đừng đọc là p đừng đọc là be dần hay gì gì nhá hải bang express control đầu thì nó chưa thì nó sẽ là p và b nào bây giờ tiếp tục cả lớp ơi đã thấy được sự khác biệt chưa yes yes thank you cô không gọi con ui lớp đông lắm con ạ à. học một một cô gọi cả ngày nhá học một với cô cô cho cãi nhau với cô tay đôi bằng tiếng anh cả giờ luôn các bạn học với cô toàn thế cãi nhau với cô cả giờ luôn đấy hai cô tranh luận một vấn đề thôi ấy, là cả giờ luôn à next đâu nhở cô chưa cô không có cái chế độ tắt ừ, mic cái con tắt mic của cô nhá hải băng nhá ừ. ừ tắt mic của cô nào thank you hải băng yes now so listen listen, listen, listen to the radio and you will find for me B or P. B or P. Yes, yeah. Mm -hmm. Không, mình hãy có những bạn là các bạn cũng không biết chưa biết từ mà các bạn bạn chưa biết từ mà thì các bạn chỉ có nghe thôi các bạn mới nghe thôi đúng không so um, bắt đầu này bắt đầu nghe một lượt cái là mình comment đáp án cho cô luôn nhá được chưa sẵn sàng chưa Yes. Three, two, one. Page 22. Activity 20. Listen. Write B or P. Mm. One. Pen. Two. Box. Three. Ball. Four. Pan. Mm-hmm. Nào bây giờ có đã có 41 comment, đã có 41 comment. Đã có 41 comment ui nhiều quá. Các bạn comment một loạt đáp án mà, một loạt đáp án mà. Bạn Hải Băng này, đã được, tốt lắm con gái. Tiếp tục. Các bạn uh, nghe được một từ, à? thế không nghe được tất cả. À? Phải điền cả từ ra chứ, đây Ngô Ngọc Anh phải điền cả từ ra chứ. Nán về cô cho nghe lại một lần nữa nhé cô cho nghe lại một lần nữa nhé ok à, đức tiến comment được rồi này đức tiến siêu quá mới học buổi đầu ấy. page 22 activity 20 uh -huh. listen write b or p ừ, tập trung one pen two box three ball four pan nào, bây giờ cô mong muốn là tất cả các bạn đều comment đáp án hết cho cô nào. Ồ, rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Cô đọc được hết rồi. Đây, Trần Cang, Hải Băng, Quỳnh Anh, Diệu Anh, Đỗ Bảo An. Đấy, là... nhớ điền cả từ vào nào. Dễ cô ạ. À. Thiện Thành, Anh Thư. Rồi, tốt lắm. Nào, mình sẽ điền nào. Hen box, ball, and pen. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ luyện đọc nhá. Luyện đọc đó cô lại gọi một bạn lên bảng. Hình như là cứ đến bài phát âm là các bạn sợ đúng không? Các con có sợ phát âm không? Comment cho cô nào. Do you? Do you? Do you? Các con có sợ không? Các con có sợ phát âm không? có đúng không cứ đến bài nào phát âm là cô thấy là lớp mình là đang từ 100 năm mấy sáu mấy là các bạn lại ờ, bay đâu mất <laughs> lớp vẫn đông nhưng mà có đâu mấy bạn đi ra ngoài rồi mấy bạn sợ quá nào tiếp tục tập trung nha đặc biệt cô sẽ gọi nào bạn nào nhỉ bạn nào nhỉ bạn Phương đúng không bạn Phương gọi một chút mình phải luyện chứ không luyện sao được cái gì nhỉ Hà Phương à bạn nào tự tin đọc được hết chỗ này raise your hand nào comment me comment comment iPhone là bạn nào iPhone là bạn nào đấy Phúc Khánh Lê Minh Hạnh Mi Gia Long Mi Uy Gia Long Quang Bảo Uy Đức Tiến tò, tò mò đức tiến thế nhở tò mò đức tiến thế nhở mình thử gọi đức tiến cái xem nào đức tiến buổi đầu lớp 1a đấy đúng không đây rồi đức tiến à where's đức tiến hello hello hello teacher yes yes can you read out can can you speak out loud please con con nói một to hẳn to hẳn xem nào yes yeah okay oh, so can you read aloud the first sentence for me please for the old class one one it mm. it a blue pants mm -hmm. Is again a blue pen. Yes. Is a blue pen. Is Z ấy, chữ Z ấy. Gì ạ? Is. Is Ờ bởi vì phiên âm mà, phiên âm nó ra là chữ này mà đúng không? Is a blue pen. Is a blue pen. Chính xác. Mà bạn nào mà siêu hơn các bạn còn đọc nối âm cơ. Is a blue pen. two con chưa à, thế bây giờ đọc được câu 2 không có ạ. ừ, đọc cẩn thận nào two ừ. bang ừ. bang rồi it a baby brother is my baby nào thế bây giờ cô với cả con cùng các bạn kiểm tra xem về cách đọc của nó nhá page 22 activity 21 ừ. and say. Mm. Underline B and P. Mm. 1. It's a blue pen. It's the blue pen. Đó, cái này thì bạn đọc đúng rồi. Tiếp tục. 2. Pedro is my baby brother. Mm. Pedro is my baby brother. Cho con đọc lại câu này nào. Mình cùng mình nào. Pedro. Pedro. Pedro is my baby brother. Brother. Nào con để ý nào, nào con đọc lại cho cả lớp nghe nào. Pen Pedro is my is my baby brother. Gần được rồi con trai. Pedro, Pedro. Tên bạn này tên là Pedro. Pedro is yes. my baby brother. Exactly, that's what I want. Yeah. Con đừng đấy nhá các bạn nhìn thấy bạn uh, bạn dùng bạn mới lớp 1 đấy, bạn luyện đọc nhiều đúng không? Đương nhiên là mình phải sai ban đầu nhưng mà được sửa thì sẽ được đúng không? Đây đúng rồi bạn đọc đúng lắm. Pedro is my baby brother. Pedro is my baby brother. That easy, that's so easy. Yeah, thank you, thank you con nha. Uh, cô đang không tiện tắt mic thì con tắt mic cho cô nha, được không nhỉ? Không thì cô mở lên thì nó lại đen mất màn hình nhá. Con giúp cô nhá. Ok, thank you. Yes. yes. The next people, the next people, the next people I want I want the next people who can, who can. Đây cô xem 29 cái comment vừa nãy nào. Mimi, Petro. À, Petro là tên của cái bạn nam ấy. À, tên của cái cái cái cái cái em em trai của cái bạn nữ ấy. Bạn bạn Petro, Petro là tên riêng nha. Ừ. Mi, Mi nào, Hoàng Tú gì đây nhỉ? Hoàng Tú Phương. Ờ, thế để xem Hoàng Tú Phương của cô nào nào. Hoàng Tú Phương nghe hôm trước đã nộp bài chưa nhỉ? Kiểm tra luôn nhỉ? Hoàng Tú Phương ừ bài thì cô sẽ đăng trên nhóm Zalo ấy bố mẹ thì phải xem chứ các con thì cũng không không biết để vào Zalo đúng không các con cũng không có nick Zalo đúng không thì bố mẹ cứ không vào là không biết rồi nào Hoàng Tú Phương của mic cho cô nào hello Ồ, oh, Tú Phương không mở được mic à? Tú Phương sao thế? Comment cho cô xem nào. Hoàng Tú Phương à, có mở được không? Cô vừa bấm mà nhanh nhanh nào quickly quickly please thằng tú phương bị lỗi à minh minh ôi minh là ai đấy who's minh minh minh minh, của lớp rồi à ah, yes oh my god cái tiếng lạnh lót này là chỉ có tiếng của phương thôi nào à. <laughs> so are you happy yes i'm happy yes yeah are you confident to read out loud the sentence three and sentence four mm. Yes. Yes or no? Confident. Yeah. yeah. Okay. The sentence three, please. Mm. Ben. Ben and Patty. Mm -hmm. Big and backpack. Mm. Ben and Patty. Xong gì nữa nhỉ? have big have big big big yeah, yeah. backpack backpack nice okay great girl now Ben and Patty have big backpacks bởi vì là có tận hai bạn đúng không mà hai bạn thì là hai cái túi yeah. ờ, thế là backpacks thì phải thêm s đó. nó không phải là phải s mà nó là thêm s được số nhiều cái này cô dạy sau nhá tiếp tục mình đọc trước cho quen nhờ tiếp tục next baby next for me please my my parents parents trọng âm nhất parents con đọc lại cho cô yes. nào uh ừ -huh. mm, parents Exactly. Great. Mm. Are my parents are là những ai đây? Con đoán xem là cách đọc cái tên là như nào. Anna. Đọc cái từ à, giờ mấy biết tên Anna thì đọc dễ hơn. Yes, exactly. So we will check the sound mm. Ừ. yeah. Uh -huh. Và check the sound xong thì con sẽ cố gắng đọc giống sound nha. Three. Three. Yes. Ben okay. and Patty have big backpacks. Nào con đọc lại nào, read again. Cho cả lớp nghe nào, Pen and Patty. Ô, con gái cô đâu rồi? Con đây cô ừ con đọc lại câu 3 nào Pen and party Phương Hi. I'm here Yeah, yeah, but uh, sorry, maybe your mind's a little bit uh, got the trouble. Ừ, con nói đọc to câu 3 nào, cô không nghe được. ben. Mm -hmm. Teacher? Hello? Can you hear me? Ben and I'm here. <laughs> I'm here. Maybe. Teacher? Yeah. Uh, yes, I, I, I heard you. Cả lớp nghe được bạn không? Có mà, đúng không? Con nói tiếp đi. Ben and Patty have big backpacks. Yeah, great. Bây giờ mình nghe tiếp câu 4 xem là cái tên uh, ờ, Philippe ờ, <laughs> đọc như nào nhá. Ben and Patty have big backpacks. Nghe cái tên đọc buồn cười quá. My parents are Felipe and Anna. Felipe Felipe and Anna and Anna right Anna Anna chữ e bẹt đấy nào con đọc lại cho cô nào con gái cô đọc lại cho cô tí nào my parents and my à. parents are ừ. Ừ. con vẫn không đọc được cái từ này nhỉ mình nghe lại tí nào four four my parents are Felipe and Anna Four. My parents are Felipe and Ana. Mm, Felipe. Felipe and Anna. Felipe and Anna. Đúng không? Okay. Lại nào. Uh mm-hmm. -huh. My parents are Felipe and Anna. Oh my god, why you got the voice so sweet? Con con con có cái giọng rất là hay nhá rất là rất là kiểu rất là hay nhá đấy thế ở nhà hay luyện đọc không chia sẻ với các bạn một chút nào ờ, à, thì con cũng ờ, luyện đọc thì về khả năng đọc có tốt hơn chứ viết thì con hay quên <laughs> ừ thì mình ở tuổi này thì mình nghe nhiều đọc nhiều nói nhiều mà viết mấy đâu đúng không ừ. con nhưng mà vẫn phải biết khá tiếng Anh nên là con cũng nghe được tiếng Anh mà Ok, thế thì tốt lắm đấy, mình phải trao dồi nha. Thank you, thank you so much. Nhớ trả bài cho cô nha. Tối mai cô yes, đăng bài tập á. <laughs> yes, bạn đã hoàn các bạn hoàn thành xong nhá. Thì cô sẽ đọc lại cho các bạn này. Các bạn nhá. Is a blue pen. Pedro is my baby brother. Ben and Patty have big backpacks. My parents are Philippa and N. Ừ, đó thôi. Và cái bài này sẽ là một trong số các bài về nhà của các con để các bạn có thể đọc cho cô và gửi lại bài tập đó. Ok. Và cái bài hôm nay ấy, thì cô muốn kết thúc cái chủ đề gia đình ở đây là về việc à, chúng mình giúp đỡ bố mẹ, giúp đỡ anh chị và giúp đỡ mọi người đó thì mình sẽ có một câu hỏi để hỏi xem là người khác uh, cần mình giúp đỡ hay không mình sẽ hỏi can I help you yes nào các bạn luyện tập cho cô nào can I help you em tớ con có thể giúp không ạ Đúng không? Can I help you? ở nhà có hay giúp bố mẹ không comment cho cô nào vì mọi người nhiều ở ờ, ừ, đúng rồi vì nhiều người trong zoom nên mọi người hay bị ao ra ừ đúng rồi yes các bạn bị ao ra nhiều các bạn nhắn tin cho cô mà yes có ạ nào ở nhà có giúp bố mẹ không đấy các bạn thì cứ bảo có mà để cô lập cái ờ, <laughs> cái tra khảo ở trên zalo xem là ở nhà có giúp bố mẹ không nhá ừ Ok, nhớ nào. Can I help you? Hôm nay em đi ra ngoài giúp mẹ lau nhà hay quét nhà đúng không? Muốn giúp. Can I help you? Mà thực ra là nói từ giúp ở đây thôi. Chứ còn thường thường những cái việc mà để như là mình uh, uh, quét nhà hay là mình dọn dẹp ý. Cái này không còn gọi là giúp nữa. Cái này là công việc rồi cái này nha cái này là cái này là công việc của mình rồi mình sẽ chia sẻ công việc với bố mẹ đúng không mình mình làm mình làm để có thể là gia đình mình ở nhà mình sạch hơn đúng không đó chứ không còn là giúp nữa đâu nhá cái này là chỉ là một câu chung chung thôi chứ không hẳn là là mình là đấy là việc của mẹ xong mình đi giúp nữa không phải nha đấy là cũng là việc của mình chẳng qua là mình còn bé là là mẹ làm cho thôi chứ sau là mình lớn lớn mà mình biết làm rồi thì các con phải phải làm nhá thì nếu mà một người mà đã được giúp đỡ thì mình sẽ ghi là yes thank you nhớ nha ai giúp mình xong mình cũng phải biết ơn cảm ơn đúng chứ đừng quên ơn <laughs> ok yes hoặc là nếu mà có con mà muốn nhờ ai đó giúp ví dụ như cao á không tới được cốc nước thì con sẽ nói là please help me please help me giúp giúp con với đúng không như trong trường hợp này là mẹ bảo là uh, đi lau bát cho mẹ đấy giúp mẹ lau bát please help me thì bạn trai bạn nói là ok I can help you đó thì bạn trai sẽ trả lời là vâng con có thể giúp đỡ nào một bạn cuối cùng nào để có thể là kết thúc buổi học ngày hôm nay nha một bạn cuối cùng nào các bạn sẽ đọc đoạn hội thoại này với cô được không Ok, bạn nào? OK, can? Mỹ, Viên Như, Viên Như, Viên Như ở à? Viên Như là ai nhỉ? Cô có đọc đúng tên của con không nhỉ? Thì bây giờ cô phải gọi bạn ấy lên đã. Triệu hồi <laughs> Viên Như. <laughs> con okay, hello. OK, can you hear me? Yes, I can. So I don't know your exactly about your name. So what's your name? What is your name? Hello. Tên của con là gì? Ai giờ tắt mic à? Đừng tắt mic nha. Hello. Hello teacher, my name is Viên Như. Viên Như hả? Vâng ạ. Yeah, okay. Viên như dạ. Can I help you? Yes, I can. Yes, thank hoặc là yes, thank you. And uh, please help me. Okay, I can help you. Sao Viên Như à, nhân tiện đây cô hỏi con một số các câu hỏi tiếng Anh xem là khả năng tiếng Anh của Viên Như nào nhá. So uh, the, the, the previous class we study about school stuff, school object. Yeah. Chúng mình học về đồ dùng học tập á Thì không vâng. thì như buổi trước thì con đã học chưa? Con đã vào lớp học chưa? Con chưa ạ. À thế con học bắt đầu từ buổi mấy? Không, con học bắt đầu từ buổi hôm nay À? Oh, the first. Vậy con đã có cái link để có thể biết là mình xem những bài buổi trước như nào chưa? Đã có con đã, chưa. đã Oh, thế thì ở trong nhóm Zalo nhá. Nếu mà bạn nào mà mới học ấy thì các bạn có thể là tìm nick của cô là Trần Bảo Ngọc và các bạn cái bạn này hoặc là tìm nick của các thầy là thầy Dâu Củ này, thầy Mạnh Quân, đó, thầy Vương thì là nhắn tin cho các thầy để các thầy gửi cho các con những cái bài những cái video trước nhá được không nhở ok và cô ơi cả... cô con có điện thoại riêng cô con cũng có zalo hay là cô kết bạn với con nhé cô ừ thì con có con có zalo riêng nhưng mà cô lại không biết số của con ấy mà bây giờ tự nhiên ao dung ra cô lại mất số của con là sao đúng không thì uh, con bảo mẹ nhá là cho con kết bạn với cô ngọc được chưa cô sẽ mở chế độ là kết bạn có danh thiếp thì uh, à. mình sẽ kết bạn với cô nhá hoặc là kết bạn với các thầy nhá để các thầy gửi uh, các bài trước cho các con nhá và các bạn cũng thế nhá tại vì cô biết là nhiều bạn mới chưa có chưa có xem những buổi trước đó thì bài tập của chúng mình cô sẽ tiếp tục để ở trong nhóm Zalo của phụ huynh là hội phụ huynh 1, 2 và 3 thì cô sẽ cho các con xem đây bởi vì là nhiều bạn không biết thật nhiều bạn không biết thật đúng không one đúng không rồi đây nhóm nhóm này cái này mình sẽ hướng dẫn một chút nha các bạn nhìn thấy không ạ nhóm hội phụ huynh tiểu học 1 2 3 đúng không đây các thầy nhắn tin báo cáo báo buổi học này đó và cô cũng hay gửi bài tập lên trên này và cô chỉ gửi bài tập lên trên này thôi nhá các bạn theo dõi nha không lại bảo là chả biết là học không chả biết cô ra bài tập ở đâu yeah, đâu rồi đây này cô thư lớp cô thư cũng gửi bài tập này lớp cô ngọc này tổng hợp buổi học này link bài học này nộp bài trên nhóm facebook này hẹn gặp buổi này có bài tập này nha một hai ba nha ok yes thế cả lớp rõ chưa cả lớp rõ chưa cả lớp rõ chưa ghi vâng hoặc là có cho cô nào cô cho phụ huynh xin số zalo với trang facebook của anh nhé ờ, số zalo ấy ạ cô mở zalo <laughs> tại vì đông quá bây giờ cô cũng ờ, đang ấy thì bây, bây giờ thì ừ, xem nào yes biết rồi cô là không bảy bảy hai không bốn bảy 762 thì phải cô cũng không nhớ số Zalo đâu nhưng mà đây là số Zalo của cô ở Trần Bảo Ngọc rồi. Yeah, à, các bạn có trong chat thì các bạn sẽ biết đúng không? Nhớ nha. Bạn nào đây